trời lắng nó quá rồi đây nè cái này là trọng của con là chúng ta không thể lấy nha đi đâu được rồi đó như vậy nè tính ra đi nữa tưởng nay cô ờ, xuống đây ờ, cũng từ thiện trong đoàn. Các chị em ở Vĩnh Lộc A, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh thì à, thường mỗi năm thì xuống dưới đây để à, trước là dự cái đám dỗ ở chùa gì chùa chùa, chùa Phước à, ờ, ờ, đúng rồi nhưng mà không có biết ở đây cái sau đó là cũng nhờ à, chú Thịnh á nó giới thiệu cái đoàn mới lên đây lên đây ngủ là năm nào cũng lên đây rồi cái cái cái năm 2020 đó thì mới hứa với chú Thịnh là cái năm 21 là tụi tôi sẽ đem vào lên đây để phát cho người nghèo nhưng mà sau 21 á, thì bắt đầu vô dịch đó. thì à, trước hết thì à, cô cũng xin đại diện tất cả chị em ở trong cái đoàn này là rất cảm ơn à, chính quyền địa phương đã cũng hỗ trợ giúp đỡ để cho cái số quà đó đến tay một người nghèo để cho cho họ cũng đỡ một cái phần nào trong cái cuộc sống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 Música đi đi theo theo không có đâu thì em tôi dùng bằng nó cảm ơn ta con cảm ơn từ từ từ từ từ từ từ không có cắt từ từ từ từ từ Ê, gạo, gạo, gạo. Nổi không? Nổi không? Không nổi. <laughs> này robot không à? Bà ơi, con phụ ta chứ Dạ, rồi, con tên đi Dạ Không, không phải bỏ rồi hỗ trợ cho bé lấy gạo nè đúng hỗ trợ cho nè đi qua đi rồi đi chú này chú nè